Ok hello anh em, chào mừng anh em đang đến với channel của mình, mình là Tanh Hôm nay tiếp tục với tựa game Super People Thì uh, tập trước mình đã làm xong quả tạo hình nhân vật City Hunter đỉnh cao của mình rồi và đã chơi thử à, cái phần hướng dẫn đầu game thì uh, anh em không biết là đã xem tập kia chưa và thấy con game này như thế nào thì uh, xem một chút đoạn đầu như vậy thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đến với giao diện lobby thì uh, ở đây mình thấy nó giao diện nó nó nó, nó tất cả những cái sắp xếp những cái UI thì uh, giống y hệt uh, PUBG luôn kiểu như là phiên bản tháp của PUBG vậy từ những cái tab ở trên này xếp lần lượt theo thứ tự giống y PUBG kể cả nút uh, chọn chế độ với cả nút bắt đầu game tên nhân vật các thứ mọi thứ vị trí đều giống như của PUBG thì uh, chắc chắn là những anh em nào đã, đã từng chơi PUBG rồi thì làm quen con game này một cách dễ dàng thôi đến cả cái setting ở trong bên trong này nó làm cũng lấy nguyên của um, PUBG luôn thứ tự các thứ tùy chỉnh đến cả những cái phím để chúng ta điều chỉnh thì nó cũng uh, sắp xếp như uh, của PUBG rồi Ô, để mình xem chỉ crosshair trắng cũng được Máy này single fire Full auto hết, nó tự chỉnh full auto hết cho mình rồi à, Cái này thì cái auto nhặt à Ok Đây do lối chơi của anh em như nào thì anh em tự tùy chỉnh thôi nhé không dài dòng nữa thì ờ, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ vào trận đầu tiên sau khi mà đã tạo xong nhân vật và chơi tutorial thì cũng chưa rõ ràng cho lắm chúng ta sẽ vào trận đầu tiên đi để xem game nó như thế nào ở à, đây có hai góc nhìn là tpp và fpp chế fpp thôi chế độ thì uh, chắc là mới chơi mình sẽ chơi solo vậy hiện tại chưa có ai chơi cùng chưa rủ bạn nào chơi cùng được vừa mới tải game về thôi rồi let's go City Hunter Boy Không biết là có đông người chơi không Và bao nhiêu lâu chúng ta sẽ tìm được một trận solo 30 giây rồi Để mình lượn qua xem một chút nào Amory à, vũ khí này Uầy, khẩu AK Full 7 sao Trông chiến thực sự Quả lê này Quả lê xương Tôi Gọi là xương gì Xương rồng Quả AK này Cái lê này có lật ra được không ta hay là nó như này rồi phang thôi nhỉ ta có này nâng cấp những cái phụ kiện phụ kiện cũng được lên 7 sao rồi chúng ta có trận ở đây mình lâu lắm mình không chơi mấy tựa game kiểu chạy bo này rồi và cũng rất là lâu không chơi PUBG thì bây giờ quay trở lại với một tựa game rất giống PUBG thì không biết sẽ như thế nào không biết có nhiều uh, pro player ở trong tựa game này hay không dạo gần đây thì mình xem lại PUBG và cũng rất là thích chơi lại những tựa game này nhưng mà tay các player tay các player giờ quá to rồi cho nên là vào thì chỉ bị bắn vào mồm thôi cho nên là chơi những tựa game kiểu như vậy khá là trầm cảm mình không biết là với tựa game như này với tựa game này thì chúng ta đã có ai pro chưa và có bị bắn vào mồm không vậy thì bây giờ phải xem độ may mắn của mình thôi Đây mới được 44 người à Bao giờ mới có trận đây Lúc bây giờ mới có 44 người thôi và server này không biết là mình đang chơi server gì Tốc độ chuột khá nhanh để mình chỉnh lại Re-aim Driving Mình sẽ cho nó cùng một thông số đi Chắc là nó cũng như nhau mà thôi Ui Chậm thế Thế đéo nào Mẹ vừa nấy Re-aim à? À là này à vừa nãy ở ở ở trong cái chỗ tút à, tập trước ở trong tutorial thì nó đâu có chậm như này đâu ta 40 không ổn lắm nhá 35 có vẻ như là cái free aim là là đúng rồi à, có vẻ là tốc độ phù hợp để bạn ta có cái cái cái cái súng nào để bắn thử không ta để test thử tốc độ chuột xem nào animation mượt nhưng mà không biết là đâu ngóc ngách các kiểu nghiêng đầu trái phải cái gì đây Confirm Ok confirm Trên path Confirm uhm, Những cái ờ, Đồ họa của Những cái này thì khá là đơn giản á Nhưng mình đang để ở mức lâu hơi hơi bị xấu Thế góc nhìn à Nhìn 110 độ đi chứ Cho nó rộng Rộng thì đồng thời nó sẽ camera, camera lia sẽ bị cong Thôi thôi thôi Hơi lag hơi lag Để lâu thôi Đấy, Tầm góc 90 độ Hợp lý rồi Bắt đầu bay rồi Chúng ta có 46 người chơi trong một map thôi à medic hay là gì ô sao nhiều máy bay lẻ thế nhở uầy mẹ vehicle để uh, driving để 30 hơi hơi hơi bị ấy nha hơi bị khó lia chuột nha xăm Thôi để sinh tồn lâu thì chúng ta nên nhảy ra phía xa xa Nhảy không không nhảy xa nổi rồi nó đến mức một độ cao nhất định là nó tự bung rùa rồi Và rất nhiều anh em nhảy lẻ đây Nhà thì bị đất sét này Khoảng cách không xa lắm nhưng mà rất nhiều cấu trúc địa hình bị uh, hóa đất sét cho thấy tựa game này cũng khá nặng Uầy, trong nhà làm chi tiết nhở đồ đạc các kiểu rất nhiều luôn Uầy, molotov Một khẩu sóc lọ Rồi, cái uh, tay nắm à Mũ hai Ui, tia chuột hơi vất đấy Không đùa đâu Mình nghĩ là để 40 là hợp Ờ Sao thế nhở Vừa này để 30 là ok cơ mà ờ, Tất cả để 40 nó lại Nó lại hơi nhạy này Ôi sao hai mũ hai ba lô hai rồi Lâu không chơi cho nên toàn ấn nhầm nút lút đồ là nút E. Ở đây chúng ta có một khẩu MP rồi. Ngon. À, đổi lên số 1. Lắp đạn đây. Lắp phụ kiện vào. Lắp tay cầm vào. Ui. Em thì nhạy thế nhở Này chưa biết chỉnh nào cho hợp lý. Hơi nhạy, hơi nhạy, hơi nhạy. Cái gì đây? Này là gì? À, ấn chuột phải là nó nó vứt ra ngoài luôn ạ. Cái đấy để grab đồ à? Chúng ta vẫn đang ở trong bo. Cốp, cốp, cốp, cốp một à À chưa đủ đồ để craft Ui, đâu có phải nâng đồ lên Vãi cả build À, ALT1, ALT2 để nâng Để để giáp đồ lên cấp Ok lên được ba lô ba này À nhặt nguyên vật liệu nữa Ui. Survival bonus Cái này là gì đây? Sáp À cái sáp này nó tính theo thời gian này Có dây đếm kìa Thế là đến lúc combat thì chúng ta nên chọn là Hình như cái này là cái à, tăng đam X4 không lắp được Có cái tăng đam, có cái tăng giáp Tiền để mua đồ này Cho nên là chúng ta nên sử dụng những cái ờ, đồ ăn này cho hợp lý Khi là muốn, chúng ta muốn thủ hay là muốn công Muốn tăng giáp hay là muốn tăng đam thì chúng ta ăn cho hợp lý Sao mình chưa nghe thấy ai ở xung quanh đây ta Có vẻ nguy hiểm Lâu không chơi những game kiểu này Cảm thấy không tự tin cho lắm Phải lên nhà thờ nghĩa địa gì đây À về về về Ồ oh, đi lút chích choác này survival bonus rồi red dot này rồi tự lắp luôn này ok à, nó không tự động thay đạn cho à nghe thấy tiếng gì ta โอ้พวกเขาง้ำซับหล่อพุดดีนะตาคอนดิกก่อน bắn bắn khá là gà bắn khá là gà bắn khá là gà không sao cả rồi ăn quả tăng đam lên mẹ băm chết thằng này luôn nguy hiểm thế nhở Ma mình nhìn khá khó Lâu không chơi game kiểu này nhìn không quen Lủng quá mẹ Cái giáp luôn Ugh! Ồ, teleport à? Vãi nồi Uầy Có quả dịch chuyển tức thời luôn ạ à. đỉnh thế nhở Ôi ôi ôi chết rồi Hộp <laughs> MP của mình hơi lỏng. Uầy mẹ nó đồ đạc kinh thế Mẹ tốc độ chuột nhanh quá đéo xử lý được anh em ạ <laughs> Top 32 luôn ạ à. Con mẹ Đỉnh thật có quả skill mẹ ơi Teleport Mình tưởng cái đéo gì À Rồi Nháp nháp nháp nháp nháp Chưa lại Đéo hiểu lúc lúc em chậm lúc em nhanh ạ Chưa hiểu chuột tốc độ Chỉnh kiểu gì à scope đây nữa còn tùy từng scope nữa thôi tắt đi thằng nào thằng nào lúc mình uh, lúc mình dùng uh, ờ, chưa chưa chơi gắn red dot thì nó thì nó chậm thế mình để 24 rồi nó chậm nó hợp lý rồi khi mình gắn red dot vào thì nó lại về 50 tại vì mình để cái scope advent rồi biết rồi này có phòng tập không nhỉ? Phải vào test để test scope cơ. Chỉnh lại cho kỹ mới được. Ừ, được đấy Đủ đồ thì quá trời đồ luôn Hình như hiện tại bây giờ game là đang ở bản test thôi Nào chơi lại nào Mình lút được quả UMP hơi lởm mẹ bắn nó bục giáp các kiểu không ăn thua à? cái gì đây? Cái này mua được là sao? quay sáp level 4 Cái này mua trước à? Để gắn vào đây để khi mà mình nhảy xuống mình có trước luôn à? Mình không cần phải đi lút nữa đúng không? Hay gì ta? cái này vào chọn rô à mini r cái này được chọn này là random Mấy cái này là những cái gì ấy Mình chưa hiểu lắm Free á Red dot à, Cho khẩu này á Free cái gì đây 4 chứ ba lô 4 chứ đúng không ba món free con này bắn uh, mini r à trang bị sẵn đúng không cái này ba cái free Còn lại muốn trang bị thì sẽ mất tiền à này chọn rô thì đợt này à, mình trúng cái con bắn mini rồi con này con chuyên bắn mini luôn chuyên bắn súng ngắm à, hiểu hiểu à, hiểu ui trận này map gì đây à vẫn map đấy thôi nhưng mà 60 đến 70 player Mày mấy cái thằng này nghịch thế nhở 30 giây nữa vào trận Ok Lâu không chơi mấy cái game kiểu uh, Góc uh, Tầm nhìn rộng này khó khó nhìn thấy địch quá Đó, Toàn chơi game kiểu trong map nhỏ Như Valorant Xuyên map rộng này khó nhìn địch quá Chúng ta sẽ bay Chỗ nào vắng vắng thôi Hai bạn ơi xuống đây chiếm nhau luôn à Thôi nhảy cuối đường bay đi Belmont à, mỗi player à đâu không ờ, có mấy cái máy bay à kiểu mỗi player một cái máy bay Ồ còn bao nhiêu người đây? 14 này Nhảy xuống đây chắc có vẻ đông đấy người xuống khu lẻ một thằng trên đầu mình hai thằng trên đầu mình còn sóc lọ này SKS Này rồi Lấy súng ra xử đẹp bọn này luôn tiếng gì đây nhỉ đạn à, bảy cái kho cái quá trời đồ trước kịp lút hết nó trông chạy chậm thế nhở ôi khẩu cái bắn đạn bảy á mini này cốp này Survival bonus. Amplifier acquired. Full rồi à Đẹp nhiều đạn Vàng quá Survival bonus. Low high. Mini R upgrade acquired. nhưng cái này ba đô ba lô gần đầy thì nó bị màu rồi đấy. Mét này. Tiếng súng bên kia à. Từ trận này mình sẽ cố sống lâu nhất có thể. Lâu không chơi mấy tựa game này bắn ga lắm. Đéo. Đéo sao tranh đâu. F Học được tuyệt chiêu gì đây Quay súng xanh à Lát Smoke Smoke số 5 à Compare băng tít 10 cái hai kit ok coi bắn đạn gì đây à, bắn đạn 7 ok vẫn hơi nhanh nhỉ tốc độ chuột bị nhanh quá đồ mình mấy đồ xanh lá này mẹ chúng nó lên đồ khủng khiếp lắm à Cái gì đây à, sao di chuột lên di chuột xuống rất là Rất chia hạn chế mà sao Lắc ngang nó vẫn ấy nhở à, Chỉnh ngay bị hạn chế Di trượt đứng Mà lắc ngang nó vẫn nhạy ạ Đồng hồ Ô mình ngoài bo ấy. Survival bonus. Ultimate acquired. Nếp này. Đạn 5. 60 viên. 100 viên rồi, đủ bắn rồi. Ôi, bo vào rồi. Lại thôi. Tại chỗ này ngoài đường thoáng ấy nhở Nguy hiểm vẫn nồi ạ Cái chích đấy để làm gì à tiếp ở đây Ồ oh, Cũng mắc cái trưởng ngắm tâm của mình rồi Và cúp 3 Mini xanh lá Rồi tự lắp phụ kiện cho mình luôn Hợp lý Xem 49 giây nữa bom mới vào Có bao nhiêu người? ba mươi người À, ăn thuốc màu xanh để chạy nhanh Grab lên con mini xanh ra trời này Thôi mét lấy làm gì nhiều Có sống được bao lâu đâu mà lấy nhiều làm gì Survival bonus. Khó nhìn thế nhở? Giờ thấy thằng nào luôn ạ. AR upgrade acquired. Ô, có cái hòm, gì ở đây? Hòm mua đồ à? Hòm mất tiền mua à? kìa, đau không nhỉ? Mẹ, lấy kịp lấy bộ giáp tím thôi Ui chạy nhanh đấy Ô nó chạy đâu rồi Thằng kia thằng máy à Ô Chạy đâu ta Tí bị bắn sau lưng thì ăn cứt Dùng cái trưởng này kiểu gì đây Survival bonus. Precision bomb acquired. First blood. Một kill. Bắn đang nào trên kia nhỉ? có đồ gì ăn để nâng cấp à? Mẹ chú ai trống thế? Có 16 thằng. Cái trưởng này không biết là dùng À chống passive thôi G là đánh bom rơi à 4 là gì Má tông độ chuột vãi cứt Tông độ chuột khó chỉnh quá Nhạy quá Từ từ Ô sao súng này bắn táp này Ôi Mẹ nó bắn sóc lọ ạ à. Mai cả nồi ơi súng này súng táp mà mình tưởng súng sấy à cay đéo chịu được survival bonus ơi à, sao nó súng táp lại biết thấy cầm M4 ơi trời ơi không thì từ cầm mini ra táp chẳng chó này chết rồi À, với vâng cả tốc độ chuột hơi nhanh ạ, đéo hiểu. Cái này phải vào chỉnh lại từng cái ấy mới được. Red Red Dot một một tốc riêng với cả ngắm 4x, 3x, 2x một tốc riêng. Không cái này khó khó chỉnh quá, đang bắn cốp 4 cốp 4 vừa nãy bắn cũng hơi nhanh, kéo tâm nó cứ bị sao sao ấy, sợ kéo quá đi bắn mãi mới chết cái thằng ngồi bắn ngồi yên bắn á lại là cái này mình cần phải chỉnh lại tốc ok Ê, à, làm hai game, game trải nghiệm thì uh, game thứ hai có mạng rồi và anh em thấy tựa game này như nào hãy để lại uh, cho mình bình luận ở dưới phần dưới video nhé và anh em thấy hay nhớ để lại cho mình một like nhớ subscribe kênh để ờ, ủng hộ mình cũng như theo dõi những video tiếp theo mà mình ra sắp tới ok bye bye anh em à, anh em có thể tải ờ, free game này trên steam để ờ, chơi trải nghiệm à, mình nhắc lại một lần nữa là game tên là super people nhá sp game ok